Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech 88 ngày hôm nay. Với sự phát triển không ngừng nghỉ của các hãng sản xuất laptop để phù hợp với tiêu chí của người dùng, các hãng sản xuất ngày càng rút gọn đi các cổng kết nối của laptop để đáp ứng độ mỏng, gọn nhẹ của máy. Nhiều lúc dùng laptop mà ức chế quá đúng không các bạn? Bởi vì không có cổng kết nối mà mình cần. Hôm nay thì hãy cùng mình điểm qua về các cổng kết nối của laptop phổ biến hiện nay các bạn nhé. Đầu tiên, đương nhiên rồi, đó chính là cổng USB. Với các dòng máy laptop từ xưa đến nay, tại thời điểm năm 2018 thì không thể không kể đến cổng USB được. Nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là phải có để mà dùng. Ít thì mình ờ, có thể mua thêm ổ chia cổng USB, nhiều thì thôi không phải mua nữa. USB là một chuẩn kết nối rất phổ biến cho laptop. Phần đông trong chúng ta thì cũng chỉ biết sử dụng ờ, cổng USB thôi, chứ thực sự không biết là cổng USB được chia thành những loại như thế nào. Có 3 loại, đó là cổng USB 2.0, USB 3.0 và USB Type-C. Phân biệt đâu là 2.0, đâu là 3.0 thì đơn giản. Thông thường khi các bạn nhìn vào màu sắc của cổng USB để phân biệt đâu là USB 3.0 với 2.0, màu xanh chính là đặc trưng cho cổng USB 3.0, còn màu đen là 2.0 nhưng mà thiết kế của máy ngày càng đẹp, màu sắc của cổng USB có thể thay đổi như là xanh, vàng, đỏ. Nếu như vậy thì làm sao có thể phân biệt được? Cái này thì các bạn phải để ý thật kỹ vào các bạn nhé. Cổng của USB luôn có ký tự đặc biệt bên cạnh hoặc là bên trên. Với cổng 3.0 thường sẽ có chữ SS phía trước biểu tượng USB, còn cổng USB 2.0 thì chỉ có biểu tượng USB thôi các bạn ạ. Có một số bạn còn bảo thế này cơ, cổng nào chả được, miễn là cổng USB là được. Ở ờ, mình nghe mà cũng thấy hơi buồn cười. À, đúng thật là cổng USB nào mà chẳng dùng được Nhưng đấy chỉ là cho một số thiết bị ngoại vi như là chuột, bàn phím hay là đèn USB thôi Cổng USB 3.0 hơn 2.0 ở chỗ, tốc độ chuyển dữ liệu các nhà nghiên cứu đã cho ra chuẩn USB 3.0 có tốc độ đường truyền gấp 10 lần so với 2.0. Nếu như bạn muốn copy một file dữ liệu 5GB cho đến hàng chục GB chẳng hạn, cứ dùng cổng USB 2.0 để copy à, thì phải đợi hàng tiếng đồng hồ với vài chục ghi. Nhưng đối với 3.0 thì nhanh chẳng đến một tiếng đâu các bạn ạ, chỉ tính bằng phút mà thôi, vô cùng nhanh gọn. Cổng USB Type-C lỗ cắm rất là nhỏ, kích thước là 8,4 x 2,6mm không chỉ đảm bảo về mặt thẩm mỹ mà còn giúp các nhà sản xuất dễ dàng tích hợp các thiết bị mỏng. Bên cạnh truyền điện, dữ liệu thì điểm vượt trội của USB Type-C chính là hỗ trợ cả truyền tải hình ảnh. Bạn có thể thấy trên MacBook, cổng này có thể thay thế cả 5 cổng HDMI, VGA, USB Type-A, DisplayPort, cổng sạc, USB Type-C, hỗ trợ công suất truyền tải điện lên đến 100W nên có thể thay thế hoàn toàn cổng sạc trên cả những thiết bị cầm tay lớn như là laptop. MacBook 2016 sạc qua cổng USB Type-C chẳng hạn. Vậy đã bao giờ bạn gặp những tình trạng phải loay hoay cả USB nhưng không lọt vì cắm ngược hay chưa? Với USB Type-C thì sẽ không có tình trạng này do thiết kế hai đầu giống hệt nhau nên bạn cắm thế nào cũng được rất nhanh và tiện, phục vụ cho nhu cầu công việc các bạn nhé. Thứ hai là về cổng mạng. Cổng LAN hay là cổng mạng của laptop thì thường được gọi là cổng Ethernet Chúng còn có cách gọi khác là AG45, Gigabit Ethernet hay là 10 trên 100 Ethernet. Cổng có dạng hình vuông, bên trong có 4 điểm tiếp xúc dạng nằm nghiêng, có 8 chân đồng bên trong. Bạn chỉ việc cắm đầu cáp UTP nối giữa nó và switch, hub, router ADSL hay máy tính khác là có thể bắt đầu kết nối mạng thành công và chia sẻ dữ liệu với nhau. Trong khi mạng Wi-Fi phát triển mạnh, cổng này vẫn cực kỳ hữu dụng cho người dùng nhất là trong các điều kiện tại nơi có wifi yếu hoặc là không có wifi hay là cho người chơi game chuyên nghiệp cần mạng khỏe chẳng hạn. Thứ ba là cổng VGA và HDMI. Với tính năng của các máy dòng cũ, bất kể hãng nào sản xuất ra thì VGA cũng là một điểm nổi bật của các dòng laptop. Với thiết bị VGA kết nối giữa máy tính với máy chiếu và màn hình thứ hai, xuất ra những hình ảnh to hơn và màn hình cũng rộng hơn. Hình gì thì mình cũng không biết được, nhưng với một màu xanh da trời quen thuộc, 15 lỗ kết nối thì đây chính là cách để nhận biết cổng các bạn nhé. Với dòng thời gian thay đổi thì các máy laptop đời mới chắc không bao giờ còn có thể thấy được cổng VGA nữa rồi. Thay vào đó, các hãng sản xuất đã lắp đặt cổng HDMI thay thế cho VGA. Cổng HDMI cho phép truyền tải hình ảnh ở độ phân giải Full HD 60 khung hình trên giây và đó cũng là chuẩn sắc nét trong thời điểm hiện tại. Đồng thời, với 8 kênh âm thanh chất lượng phòng thu sẽ giúp bạn có thể tận hưởng những âm thanh chất lượng cao. Vì vậy mà nó đã thay thế hoàn toàn VGA trong thời điểm hiện nay. Có thể nói là HDMI quả thật mang đến nhiều điều thú vị đúng không nào? Thứ tư đó là jack audio 3.5mm. Các bạn thấy gì không ạ? Đây chính là jack cắm dùng để kết nối tai nghe và micro với máy. Trước đây, à, các dòng máy tính laptop cũ, cổng này được tách biệt làm hai với một cổng gắn headphone và một cổng gắn microphone. Hiện nay, để tinh giảm với sự thiết kế nhỏ gọn nhẹ, tương thích với sự hiện đại của máy, hai cổng này đã nhập lại làm một và gọi là combo. Cổng 3,5mm combo này là loại cổng cho phép truyền tín hiệu âm thanh vào và ra trên cùng một lỗ cắm. Để sử dụng cổng này, thiết bị cắm vào cũng phải hỗ trợ cả headphone và microphone, thường gặp là tai nghe điện thoại. Loại cổng này thường có cả ký hiệu hình micro và audio bên cạnh hoặc bên trên và sử dụng rắc 3.5mm. Nếu laptop chỉ có duy nhất một cổng 3.5mm thì đó chính là cổng combo 2 trong 1. Cổng kết nối thứ năm mà mình đề cập đến đó chính là khe thẻ SD. Là loại khe thẻ cắm dẹp và dài, thường được tương thích với các thẻ nhớ SD, micro SD có gắn bộ chuyển đổi. Khe thẻ SD có tác dụng chính là đọc dữ liệu trong thẻ nhớ SD và micro SD từ các thiết bị như máy ảnh hay là thẻ nhớ điện thoại. Trên đây là các cổng kết nối phổ biến nhất hiện nay trên các dòng laptop mà mình đã liệt kê ra. Với các cổng kết nối còn rất là nhiều các bạn ạ, nhưng chỉ áp dụng cho một số máy thích hợp với cần thiết cho máy thôi. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các cổng kết nối thì hãy comment ở phía dưới để mình sẽ làm video review tiếp cho các bạn và giải đáp thắc mắc tư vấn thêm cho các bạn nhé. À quên, còn các phụ kiện chuyển đổi nữa, hãy đến ngay Vitech 88 số 55 Nguyễn Khang để mua những phụ kiện chính hãng tốt nhất nhé. Ờ, và bây giờ thì à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo